tình Đây không phải là cách mày đã từng sống Khó khăn chỉ mới bắt đầu và tao biết mày có thể là người giàu Mày có thể bước có thể thành công nếu đôi chân mày không biết tuyệt vọng Vì sự thật lỗi lầm chưa bao giờ biết bắt người khác học thuộc lòng Người đời chê trách mặt sát bước hay dừng lại là do mày Sao phải để tâm những kẻ chỉ biết về phải khi làm thì bỏ chạy Ngay khi mày chính là tao không phải Tao chính là mày đừng cố vui nhận sự thật khi tất cả mọi người đều đã trông thấy Tao không còn muốn gặp mày Thật sự chỉ muốn dừng lại từ khi chàng nhận ra. thì vẫn chỉ sống được một lần I will never give up again I will better live out this pain Go back to where I belong Just like I have never gone Never gone Never gone Just like I have never gone Đừng quên năm một chín trên đời ngoài ông trời right No Ta không phó thác niềm tin vào thần linh Ta tin vào sự cố gắng và những khả năng hiện tại của chính mình Mà kẻ cuộc đời này không yên bình khi chân bất ngã lên kẻ coi khinh Ta sẽ cứu mãi là người tin tính trên chính con đường mình đã khẳng định Nếu mày luôn nghĩ đó là số mệnh không ai có quyền được làm khác Thì hãy cứ tin dù đi đến đâu mình vẫn chỉ là kẻ hèn nhát Tất cả danh tiếng, tiền, tài và sự tồn tại chính mày chỉ trở nên vô nghĩa nếu sinh ra chỉ để làm bi cho đời mặt suy tàn lối thoát thực sự không nằm trên những vết cắt hay đang khuất sâu trong sự dằn vặt bản thân bước ra bằng nước mắt mà chính là cách tự mày đứng dậy và đưa ngón tay giữa là xếp sẽ được lãng quên Nhưng cái ngày mai sẽ không thể đến nếu chân không dám bước lên Từ nói đã không còn lối thoát Mày chỉ nói dối được kẻ răng Trong khi ngoài kia bao người vẫn đang cố gắng Nước trăm ngàn sự cay đắng Thì mày có đáng thương gì khi chỉ biết từ cái chết rồi im lặng Gặp bế tắc luôn trốn tránh sợ đối diện Cùng nghịch cảnh luôn là kẻ nhìn sống đánh Vẫy tay chào sự yên lành Hay nói thẳng ra chưa bao giờ biết tự mình vươn lên Và đấu tranh nên cách sống cùng những suy nghĩ trong tâm Chẳng bao giờ chữ tha vì cuộc sống sẽ chỉ dễ dàng với kẻ biết nuôi dưỡng sự lạc cùng lũi tàn sát sơ khi vững vàng bất kể cả thời gian hãy chứng minh cho đời thấy mày luôn kiên cường như là sắt thép trong cuộc bao mọi sai lầm dù đời có lắm trong gai hay gió đen